dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em cái em thấy ủa ai ủa ai giật cái chân mình trời mà cái hương mình đang đang ngủ ngon quá chị đang đang xe ke cái tự nhiên ai giật giật giật cái mở mắt ra hả anh làm gì vậy em em anh nói nghe nè cái mỏi nói gì em đừng cười anh nha hỏi gì dẫn anh toilet em sợ ma ai nghi ngờ về giới tính của ông không dạ có rồi lúc em mới lấy chồng á về làm dâu á cái à, mấy người em em đi đi chợ đi nghe cái mấy người sớm á À, nhỏ đó bồ vợ bò đó vợ vợ bò mới cưới cái xong cái bà kia quay qua bọn bò bd mà sao có vợ <laughs> Trời cái gì ơi. vậy cái gì vậy trời ơi coi ông đừng có nói đi vô luôn nghe <laughs> chị với chị với thận cho em ngồi chưa rồi, đi. đi em. vậy hả em đâu có dao ghế đó là ghế của anh đó trời dạ mời anh giới thiệu về mình dạ ừ. thưa chị dạ thưa em dạ, dạ thưa khán giả dạ tấn bo năm nay thì cũng ờ, nói, nói tuổi cho khán giả biết đúng không đúng chị rồi, đúng, rồi, ờ, rồi, nói tuổi luôn dạ dạ nói luôn dạ tấn bo năm nay được 48 ờ, tuổi Dạ. đó dạ bốn mười tám tuổi hết rồi dạ em muốn tuột quyết không pin dạ. chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây ha kế bên tấn bo đi 10 người đến đây á là chào anh thuận chào em bo em có tin không chị đừng nên xúc phạm chị không có xúc đau cái lòng của em chị, chị không có xúc phạm chị em nói đau chị... lòng lắm rồi em sao lạ vậy tóc tai thì không còn tới một cộng da thịt thì coi như là Điều màu mờ coi như là bánh mật màu bánh mật thôi đi rồi đừng có nói thôi làm gì thôi làm gì làm gì trời làm gì nạt trời làm gì nạt cái thồn vậy thì đó bởi vậy chị cái nỗi lo <laughs> rồi mời chị bo Dạ, em chào à, chị Hồng Dân, anh Quốc Thuận cùng à, tất cả à, quý vị khán giả đang coi chương trình Vợ chồng son. Dạ, em tên là Xuân Nhi, à, em năm nay 36 tuổi à, nghề nghiệp của em là nhạc sĩ dạ. Ồ, Xuân Nhi là nhạc sĩ dạ. mà sáng tác là dòng nhạc gì dạ em uh, sáng tác nhạc trẻ nhạc thị trường dạ. em đã từng có một bài hát nào mà làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc chưa dạ em ờ, cũng ờ, có được may mắn là có nhiều ca khúc cũng được là bà con đón nhận à, trong đó thì có một ca khúc mà tình yêu và giọt nước mắt của chị ờ, Quyên Trang hát Ờ rồi đúng rồi đúng ờ. rồi Trời đất ơi xem hay quá vậy bó Dạ nó không hên nhưng không hay chị 48 trời tuổi ở đây 13 ừ. 6 tuổi là lớn hơn có nhiều đâu Có một rồi một con giáp Đó, <laughs> cơ duyên mà hai vợ chồng gặp nhau à. là sao em em kể coi ờ, bo dạ thì cái cơ duyên mà em gặp bà xã em đó là cái lúc mà bà xã em là làm ở trong cái nhà hàng ừ. nhà hàng của bà cô một cơ duyên là ba ba đó thuận à, ba, dạ. chị, ba vô bà nhà hàng nghệ sĩ tấn tài dạ ba gặp cái cô này cái ba nói chuyện với cô này cái gì đó chị lúc đó là xuân nhi bao nhiêu tuổi dạ lúc đó em còn nhỏ lắm thì lúc đó em ờ, đang học lớp 10 thì à, 15 à, thì, dạ lúc đó là vừa đi học á thì ban buổi, buổi tối á thì em em rảnh cái cô em nói là thôi giờ nhà hàng của cô là nhà hàng tiệc cưới ừ. thì thôi con à, rảnh thì con tới đó con hát thì lúc đó là nhà hàng ngoài tiệc cưới ra thì có à, giống như là đờn ca tài tử rồi ha ừ. cải lương ngày xưa ừ, chị dạ. thì à, ba tài có hay hay vô đó chơi cái đấy em thì nhận làm con nuôi con gái bây giờ ba có uh, thằng trai con chịu không làm dâu ba đi ừ. chứ ừ. lúc đó thật sự em còn đi còn nhỏ xíu em mới nói dạ thôi con còn đi học mà con ừ. không lấy chồng con không lấy chồng ừ. sớm đâu Vui đầu ba ơi dạ ừ. thì ba nói chơi với cái cô này thôi ừ. rồi sau đó cái à, à, em với anh cũng à, lại dạ. dự cái đám cưới của ừ. người một đứa bạn một, rồi. một thằng bạn gặp nhau cái tự nhiên cái em cũng giống như cũng thích sau đó cái hai ba ngày đến lần thấy cô ta ca đem bông lên <laughs> dạ à. đem bông lên dạ có nghĩa là lần đầu tiên anh nhìn thấy sương nhi là anh khoái nè khoái đó nhưng mà sương nhi cái lúc đó lần đầu tiên em gặp ông tấn bo này thì em có ấn tượng gì về ổng không dạ không không nhơ mà xấu mà đen thùi à ờ càng ngày càng tươi ra đúng không em biết ảnh lớn hơn em một con giáp em thì bản thân em thì không thích ờ, con trai nhỏ à. nhưng mà anh này ngộ lắm chị thích em mà không có cua em ủa ly kỳ vậy em vô giống như là hai ha, vô đi ăn đi ha nói chuyện với tất cả mọi người chỉ có một mình em là không nói chuyện thôi cố tình đúng không bà dương đồng kích tay cái này là kế hoạch của người ta lúc đó để để để bo nó nói vụ kế hoạch của nó đi cố tình nói chuyện ừ. với người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy thì vô bàn cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa của à. bạn đi chung à. khoái mà nhát ăn uống gì đó là cái à, chỉ em ăn không uh, ăn rồi sao anh, anh lấy giùm cho nha em qua lấy giùm anh đó à là cái cái em qua em lấy giùm cái qua ngồi rồi em nhìn chỗ khác ờ. không dám nhìn cô ta ờ, ờ, cái, cái cô ta nhìn của em hồi nào em cũng không biết cái em em kiều kiều mấy bạn á ừ. em nói nhỏ mấy bạn chịu không à. chịu cô đó không sao hỏi ý kiến bạn cái mấy bạn hỏi hỏi mấy bạn hỏi bảy bảy bạ có biết người ta có thích không mà chịu ừ. ờ, là từ, ờ. vì mấy bạn em đó ừ, thì, thì thì thích hay không thì tự mình đi à. cái thì em cũng em cũng thử coi sao à, à, em thử. suối bạn em cua em suối này, em suối à. chị ta tự nhiên cái thấy em cái hành động của em vậy đó cái thấy lạ à. Ừ. rồi cái để ý để ý sôi mối cái đó mà là ghê đó <laughs> những cái kế hoạch anh theo đuổi sương nhi lúc đó như thế nào được à, cô tạo điều kiện cho gặp nhau cái ừ. tối tối con cậu trở về ừ em chạy lủi lủi sao á hai ba ngày vậy ừ. cái ông cậu á có lần ông nói với cô ta sao ê ê tao thấy con thằng đó đó sao nó rình rình hoài mà tại vì em em em bịt khẩu Để trang rang, à. Ờ. con thằng đó nó, nó, nó đeo đeo theo đằng sau mà nó giống ờ, ăn trộm ăn trộm cướp gì coi chừng giật đồ nghe ừ. thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải em của anh, anh tấn bèo con của bà tấn tài đó à. vậy cho, cho xong mà nó sao nó không chịu gặp nó chuyện bình thường đi mà sao ừ. đeo đeo theo sao ừ. tao hết hồn ông lại gặp em thì ổng cũng nói thôi con coi như cho phép cho phép, cho phép đúng không con có muốn gì thì con nói chuyện hay quá thì à, có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà đi đi chung đưa về nhà mà lúc đó cái đường ghê lắm không phải như bây giờ đâu khủng khiếp lắm hai bên hông thì vắng lặng như tờ rồi ếch nhái ảnh ương nó kêu tùm lum á chị ừ. là đồng không ông quạnh đồng không kêu quạnh ờ. thì nói nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không ờ. mà anh mê gái quá thì bây giờ anh phải phải chấp nhận thôi đúng không mà có sợ ma thiệt không thì không biết sợ không đâu chị vừa một cái em bắn với xe một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì em chạy một cái lúc đi thì vui đi từ từ ờ, lúc về chạy không có e đâu lúc đó mà em còn không biết em là cái gì hồn siêu phát tán luôn có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà trời ơi có nha anh thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ kiếm cớ không, tại sợ ma thiệt mà nó, nó sợ ma thiệt thì thì là sợ thiệt nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ có đúng không có, có đúng có đúng không em nhưng mà lúc xin ở lại là, là không phải chị không phải xin sợ ma là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau chưa có quen với nhau là chỉ giống như là ảnh đang theo đuổi em rồi em à. chưa có à. chịu là à. chưa có chính thức là tụi em quen với nhau thì lúc là chơi thân với cậu em hơn thì bữa đó đi ăn đi ăn sau cái mấy mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya cũng gần 12 giờ khuya rồi à. thì ngay chỗ đó là bình hưng hòa ngay cái cái ừ, ngay chỗ cái trang đó ừ thì à, ảnh à, mới nói là giờ này khuya quá à má con á không có mở cửa cho con vô con không biết làm sao nữa giờ con về nhà cũng không được cái cậu em nói thì giờ mày kiếm cái nhà nghỉ cái khách sạn nào đó mày vô à. mày ngủ đi mai mày về con nãy con đi con đi nhậu đâu đem giấy chứng minh đâu con đâu có vô con thuê được dễ sợ cái cậu em nói giờ sao cậu em quay qua hỏi em giờ sao quỳnh cái em mới nói con đâu biết thì cậu tính sao cậu tính thì con đâu biết ừ. cái cậu em nói thôi vậy thôi tao thấy mày tội nghiệp thôi mày về nhà mày ngủ chung với tao à. à là cậu em kêu thôi mày về nhà tao đi mày ngủ Đúng chung với tao à. vô gặp mẹ cái dạ chào mẹ chào ngoại đồ khí thế lắm cái vô cái em muốn nói trong bụng ông này ngộ thiệt tự nhiên mẹ người ta vô chào mẹ ngọt xớt <laughs> không ổng gì đó ngủ dài dạ ngủ chung cậu em à. dạ. mà được được là được là ngủ hoài luôn chị thì đó cái dọc ủa là là em mà là sao đó là ngủ hoài luôn cứ là sao? mẹ không mở cửa được một lần rồi là cứ như vậy mà tiến tới mà thôi. tối ông có ngủ yên không hay là đi tới đi lui rồi dạ rồi rồi rồi cái này nè em kể cho ừ, từ từ như... nó mấy đêm sau nó mới đi tới đi lui à. trời dạ. ơi xong rồi ha cái đầu ờ, như mà đứng à. ừ. dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái dòi em cái em thấy ủa ai ủa ai giật cái chân mình trời mà cứ chân mình đang đang ngủ ngon quá chị đang đang xe ke cái tự nhiên ai giật giật giật cái mở mắt ra hả anh làm gì vậy em em anh nói nghe nè cái mỏi nói gì em đừng cười anh nha hỏi gì dẫn anh toilet đi anh sợ ma thấy chưa đã kêu đâu thằng này dễ sợ quá tại sao ông kêu cậu dễ sợ quá em bị điên hả à. <laughs> lúc đó em kêu kêu cậu giận hay là em kêu chị thúy nga giận <laughs> rồi đúng không dạ thì chắc là từ lúc mà ổng về nhà em ổng ngủ rồi chắc em ngủ đâu ngon đúng không tại đêm nào ổng bị giật giò <laughs> dạ thì à, một tuần thì giật mỗi hai ba lần thì đó cái gì giật giò dẫn đi toilet đến khi nào nó mắc bệnh tiểu đêm mà đến khi nào thì em giật giò ổng lại đó cái xong là khoảng tầm lúc mà tụi em à, biết nhau gần 6 tháng bắt đầu ảnh mới tỏ tình với em à. cái em nói em đi ăn chè không cái xong em nói trong bụng trời thời buổi giờ còn rủ đi ăn chè à. thấy nó học sinh quá à. chè ăn bò biếu nước mía đó cái xong em mới nói đủ bộ thôi bây giờ mình ăn khác được không em quay hỏi bây giờ mình đi ăn khác được không chứ ăn chè mập lắm nói em sợ mập với giờ em muốn ăn vậy thôi đi ăn bún riêu đi cái hai đứa dẫn nha rủ nha đi ăn bún lúc lúc là chưa có ăn chay trường còn ăn mặn dạ. rồi cái đó là mới nói với em là anh á thì à, sự nghiệp chưa có à, tiền anh cũng không có anh chỉ được cái là anh à, chung thủy anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi khi nào anh già anh chết thôi à chứ anh không yêu người hai à. anh không có tiền nhưng mà anh có nhiều tiền anh sẽ cho em hết oh. rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm à, không có để cho em khổ siêu không siêu không ừ. thì em cũng tiếp xúc ừ, rất là nhiều người thì em thấy uh, lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh bo là anh này ảnh uh, cái kiểu như là có gì nói đó chân thành dạ em thì nói chung nhiều người à, lúc đó là nhiều người con trai của em cái xong em nghĩ là ai ai mà nói cũng hay ba qua giống như là đàn ông mà cô gái thì hay phô trương phô trương thân thế ừ, là tài sản là ừ. các thứ con anh này thì ảnh thật thật tình ừ. thì là có sao nói vậy ừ. nghèo thì nói nghèo đó em thấy anh này cũng được ừ. thì Thế nghĩ trong em chọn dạ nghĩ em trong chọn. lòng là thật sự là em không nghĩ lấy chồng sớm em nghĩ là ờ thôi nếu mà ảnh được thì mình cho cơ hội để tìm ừ. hiểu khi mà em thấy sự đón nhận em rất ừ, hạnh phúc ừ kêu bằng mãn nguyện à. mà giống như là cái mãn nguyện của em là được một người thương thật sự ừ. bây giờ là em với lại vợ em đã sống với nhau được là như vậy là hai mươi hai mươi mấy năm ừ. hai mươi mốt năm dạ hai mươi mốt hai mươi mốt năm rồi và bây giờ khi về sống với nhau rồi á thì anh có đúng như cái lời mà anh hứa với em là chỉ biết một mình em không rồi có tật xấu gì lòi ra không bây giờ tới tới phần nhì rồi à, nha. bây giờ tới bây giờ phần nhì rồi lúc mà lấy nhau về rồi á là em mới biết là anh này sợ ma thiệt ừ. có sợ mang với tật xấu nhưng mà tội, tội bé tội dạ nhưng ừ. mà cũng như nè chị ban đêm á đi về đi hát về thì đường đường hát mấy cái hội chợ chưa biết rồi khuya lắm về tới nhà là 2 giờ sáng bắt đầu lôi con dậy hết lúc mà có một đứa con là lôi một đứa lúc có hai đứa là lôi hai đứa lúc à. ba đứa là lôi hết lôi làm gì hung dậy bắt nhỏ dậy trời ơi rồi Đè. sao con vợ có dậy không vậy <laughs> luôn không có quậy em mà đi qua phòng của con bắt đầu đè ra hung quậy nhỏ khóc la làng um sùm luôn chừng nào mà con nhỏ khóc mà đến em qua em cử á em nói à. bây giờ sao bây giờ anh muốn gì là mới chịu lầy à. rồi rồi với kết luận nhưng là mà lúc đó là nhậu là hay là là, là tỉnh táo nhậu hay tỉnh gì cũng vậy cũng vậy đó, cái lòi ra đúng không rồi. tật lầy mà mê con đó lầy dạ. lầy con dạ. rồi gì nữa tiếp nữa nè dạ còn cái nữa chị đi đâu là lo đi hết là đùm túm dạ người có nhu cầu đùm túm à, đi du lịch đi ăn đi uống dạ bây giờ em bị quan nè bây giờ em mới tố nè hồi lúc trước tới giờ anh phương bình mấy anh chị em trong trong trong giới là gặp em cứ nói là con sam của con bo à. là bữa anh phương bình anh hỏi em anh hỏi thiệt em bộ em ghen dữ lắm hả sao bằng bo đi đâu em cũng đeo cho con sam vậy cái em nói không có em nói thiệt mà em đổi nhậu không có cho mà đâu ai tin em tại ừ. giờ ngay mặt đây có chứng bây đó, bây giờ mọi người sẽ giải nỗi oan ức cho em có Đó. nghĩa là nó bắt em đi đúng không <laughs> dạ rồi bây giờ hiểu rồi mọi người đã hiểu cho em rồi có nghĩa là mọi người ơi không phải là vợ bo ghen mà ý là bo nó bắt vợ con đi theo nó bây giờ hứa với em là đi không đùm đề à. để con ở nhà gắn bốn cái camera ủa nghe hiện tại em mấy đứa con dạ bốn đứa bốn đứa ơi. gắn bốn cái Trời ơi, anh tới bốn đứa luôn hả ông mai mốt mà à. có cái vụ gắn chip là nó đi bỏ tiền nó mua chip <laughs> nó gắn luôn chơi luôn mà Ngoài nghi dạ. ngờ về giới tính của ông không dạ có rồi lúc em mới lấy chồng á về làm dâu á cái à, mấy người em em đi đi chợ đi ngang cái mấy người sớm đó à, nhỏ đó bồ vợ con bo đó vợ vợ con bo mới cưới cái xong cái bà kia quay qua ủa con bo bd mà sao có vợ <laughs> coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này có nghĩa là bị mang tiếng đúng không dạ bây giờ vậy đi em em cũng đính chính khẳng định, khẳng định luôn cái rồi. làng bo có bd không em khẳng định giùm <laughs> khẳng định gì cả thế giới biết đi dạ em chỉ nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dê trai đó trời ơi như vậy như vậy là chưa vậy là chưa có rõ ràng chưa tới chưa tới ta bởi vậy nghe nè cứ để mọi người suy nghĩ về chồng mình và à, cái vụ giới tính đó, đó là một ẩn số đi đúng không bo chồng của em á là dạ. men đàn ông nhưng mà thích con gái thì mới lấy em đúng không à. nhưng mà đi ra đường ví dụ như bình thường là em ít có ghen là vậy ví dụ à. như vô chỗ đông người người ta à, đi đi hát mấy event đó chị à. người mẫu có hoa hậu có siêu mẫu có đâu lại chị Đó, ông ờ. bo là hay vụ nè hồi xưa em đi diễn đó là ông bo đã bị cái bệnh này rồi nó cưng khỏe cưng đó là chuyên gia luôn rồi bây giờ tới anh nè sao vợ tới em đó nãy giờ khui quá khui thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì khi mà tới cái ngày à, ừ. ngày biết chị... rồi cái ngày mà nó là, là, là rụng đó ngày <laughs> ừ. rụng nói chung là bức rứt thì con người mình mà tới đó là bức rứt thì <laughs> cọc căng rồi cái ờ, mỗi lần mà cái gì ờ, mà nói ờ, cái gì không có hợp ý cái là đào đầu la la lên ờ. la mà la vô bổ ờ. chuyện bốc đồng luôn là ờ. như không có chuyện gì nghĩa cũng là la. bực bội vô cớ đó bực, bực bội vô cớ vậy đó chị về cái cách ăn uống ờ. sao <laughs> khó khó ăn dạ khó, khó ăn. ăn ừ. khó ăn khó nuốt lắm ờ. đó cái nào đúng với khẩu vị thì mới ăn mới ăn Rồi. dạ à. còn cái vụ chị ta không thích á là bắt đầu chị ta là không ăn à, bắt đầu nổi máu sung thiên Rồi, khó lên. chịu trong bữa ăn khó chịu nữa đó à. à. đói như là em đói quá thì đó. em mới cộng à. Ờ. bây giờ này anh mong muốn uh, Xuân Nhi thay đổi điều gì em thì không muốn cái gì mà mãi mà cầu kỳ hết ừ. thì em muốn cho vợ em thay đổi một cái điều là thí dụ vừa rồi những cái chuyện mà em cưng con đó em thương con thì bây giờ vợ cũng hiểu và mọi người cũng hiểu cho em thí dụ em muốn con kề cận bên em thì thôi từ đây về sau đừng có gì cằn nhằn, nhằn nữa. em dạ, nữa dạ tội nghiệp em chứ em đâu có làm gì nên tội đâu <laughs> ừ. rồi thí dụ ờ, em ăn uống thì ờ, thí dụ ờ, em có cái gì em ăn đó à. À, <laughs> thì đừng đừng có cọc cằn nữa bây giờ xuân nhi nè mong muốn anh anh ấy thay đổi điều gì dạ anh, em 21 năm rồi thì em biết là anh bo rất là thương con nhưng mà em muốn ảnh thay đổi một tí là thương là thương nhưng mình nghĩ tới nó một tí giống như cái khi nào mà cái trường hợp nào thích hợp như nghỉ hè hay là những ngày nghỉ lễ thì anh cho con đi có nghĩa là à. thương con cho đúng cách đó đúng dạ, không đúng cái mong muốn thực ra vợ em nói đúng đó bà. Dạ, dạ. hồi nó nít đó nhỏ thì không sao mình đi đâu chị cũng bị cái bệnh giống y như em vậy đó, đó. đi đâu là cấp theo nhưng mà khi nó lớn rồi mình phải lựa theo tuổi của con để mà mình biết cách đó em ơi dạ chứ mình không có cứ là ôm đúng gà rồi. mẹ gà con gà gà gà gà cha gà con hoài được đâu dạ. cho nên là <laughs> cho nên ý chị nói là mình phải chuẩn bị cái tinh thần dạ. là đến một cái lứa tuổi nào đó là mình phải tách mình phải dạ, tách, đúng rồi. bắt buộc mình phải tách buộc. thì bây giờ hai vợ chồng chỉ còn cái khúc mắc đó thôi về coi như là chịu khó tra google á với lại coi mấy cái phim mà về à, tâm lý mấy đứa nhỏ đó là dạ. mình hiểu, hiểu được là mình sẽ, sẽ phải như thế nào với tụi nó dạ rồi cảm ơn anh bo với ừ. xuân nhi ừ đã đến đây ờ, đến với chương trình vợ chồng son chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị dạ. chúc anh chị sẽ luôn luôn ờ, vui vẻ hạnh phúc và lúc nào cũng thương yêu nhau như thế này ừ. dạ. rồi dạ. Chào. chào hai anh chị chào tất cả các bạn xem đài em là nguyễn huỳnh rồi. em ờ, năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do em à. em em thường là mình à, hát dòng nhạc nào thường là thính phòng với lại ballad chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe dạ à. nhưng mà bị cái là em không hát được bolero mà em Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả Em là Trương Thị Ý Nhi, hiện à. tại em 26 tuổi Em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch và à. em đến từ ờ, Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế, À. Ô, mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng dạ. mà vẫn còn nhớ giọng ờ, quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng ờ, Huế Nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng của miền Nam để... Em quen rồi đúng không? Dạ, quen Mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ hiện tại à, em vừa sinh em bé được 3 tháng Đây là con cua mới lột Đó, Đó cho nên nhìn rất là trắng nõn nà dạ. Lần dạ. đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa á, là bé này là học trò của bạn em ừ. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á Em mới được add vào group Thì em thấy con bé này à, nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ ờ, e thẹn e thẹn á ừ là đó giờ em mới gặp, gặp lần đầu luôn á cái em mới vô ờ, facebook em xem kiểu mà giản dị á từ, ừ. từ đó giờ em quen toàn là, là ờ, mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à dàn gió mới đó chị <laughs> kiểu vậy nhắn ừ. tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu đâu, đâu có trả lời đâu ừ. không thể trả lời mình luôn. em nói chuyện mình vậy à. Trời lúc gặp lại thì em mới nhận ra là hai năm trước đã từng đi chung một show rồi à, là, là có à. duyên đó dạ nhưng à. mà lúc đó ảnh tới trễ chị cho nên em em thì em lại rất là ghét ai ừ. Ờ, không có đúng giờ à. sau khi ờ, ảnh ờ, nhắn tin làm quen em á thì em mới mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi ừ. bây giờ mới có duyên để gặp lại ừ. dạ là dạ, em không thèm trả lời luôn đó. dạ em không thèm trả lời, không thèm trả lời. dạ vô tình uh, trên uh, trang Facebook của em á mới hiện lên ờ, cái ờ, clip anh này hát live thì em nghe rất là <laughs> hay à. thì ờ. em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời Quỳnh em em em em hát lại thử chút xíu cái bài massage mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh <laughs> Vì em anh như người điên mất trí Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy vì anh đã cho lỡ đắm say Em không bận tâm mai sau thế nào Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em Như ngày ta bắt đầu Nhìn vào sâu đôi mắt Em có biết trong anh muốn nói điều gì rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau Người làm anh gục ngã Bằng ánh mắt đôi môi cử chỉ mỉm cười Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời Hay quá cái là... này là cái kiểu gì nè Trời ơi. bây giờ nếu mà bạn bạn coi qua màn hình đúng không ừ. bạn nhìn vô ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à dạ. bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài <laughs> massage này đâu mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết ừ. dạ. đúng không dạ. và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta dạ. Đó. em muốn rụng tim ừ rụng tim không anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát hồi nãy anh cũng thấy là có chút gì đó nó nó rất là lông linh hồi à, hồi tưởng lanh. lại hồi tưởng nó, lại nó vẫn như phút ban ờ, đầu như, ờ, như phút ban dạ. đầu đó rồi rồi viện sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời trước cái show đó là tụi em phải ờ, đi tập trước bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua anh hỏi em uống uống gì không ừ. em em không uống gì hết sau anh câu thứ hai anh hỏi làm người yêu anh nha trời ơi Rồi. sao nhanh dữ vậy <laughs> em cũng bất ngờ nữa vì em thấy rất là nhanh à trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa là lúc đó anh bước vô là chỉ chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết thì lần thứ hai là anh hỏi ờ, <laughs> làm người yêu anh Ê, cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa thật luôn anh thiệt cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà Tiếng xác. khi mà <laughs> đúng Gặp rồi trúng người á. lập trúng người cái em thì thuộc cũng thuộc dạng là đào hoa đó nhưng mà nói thiệt lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi cần nói không em ừ, <laughs> ký ký đơn duyệt mới nói nha <laughs> ừ nói đi cũng em. nhiều đó anh <laughs> cũng nhiều đó ừ, nhiều lắm thiệt bây giờ cho phép nói là nói luôn à. nhiều lắm em không có được đẹp trai như người ta không phải sáu muối mà cũng không có ờ, giàu có gì đó nhưng mà được cái cái lưỡi không xương á anh là cua là chúng, cua là chúng à ừ. cho nên em, em không bao giờ sợ nói gì em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. bây giờ bây giờ người ta đi coi hát không cho ai đi nghe hát đâu chị ừ. giờ ta coi hát không phải coi đâu em mặt đối mặt nè đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta em hát một cái là à. thôi xong hàng con mắt đa tình đó chị đó khi mà em nhận được cái câu hỏi rằng là làm bạn gái anh nghe dạ. ừ. lúc em đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này lúc đó em trả lời là không thì một thời gian sau cũng ờ, qua lại đi show chung rồi uh, nhắn tin điện thoại các kiểu lúc đó quen quen từ khi nào cũng không quen là có một cái ờ, cái show mà em làm đạo diễn em gọi cái này đầu tiên sau quá trình tập khoảng ờ, gần một tháng á thì tự nhiên cái có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị thì tới lúc đó là em biết bắt đầu là đánh xoáy vô ví dụ như mình tập xong nhau tập nửa tiếng xong nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua <laughs> nghĩ là nhiều thứ để cua lắm ví dụ như là nè bây giờ anh làm thầy bói anh bói cho em luôn nè tương lai của em á em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ ca sĩ đó lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc cánh đồng này không anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây <laughs> cũng có tật đó nữa dạ hẹn em đi ăn ờ, ở quán đồ nướng thì ờ, sau giờ làm em mới ờ, tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi ờ, hôm nay anh bận việc anh không có tới được ông nói tỉnh bơ vậy luôn à ông nói tỉnh bơ luôn anh rồi sau đó lần thứ hai nữa leo cũng nữa hả lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em leo đờ mi <laughs> trễ mấy tiếng dạ trễ hai tiếng rưỡi trời ơi có hai tiếng rưỡi à pin không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn em ngồi em đợi ổng rồi hẹn 8 giờ 10 giờ rưỡi tới gọi điện cho em kêu là anh tới rồi nhưng mà em không có ra tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ <laughs> anh mới nói là bây giờ à, anh mới diễn xong hay là ra xong rồi đi chơi nhưng mà giờ đó <laughs> em ngủ rồi em đã tắm rửa lên lên giường hết trơn rồi ừ. em không đi chơi nữa vậy là anh về tụi em yêu nhau mấy năm tụi em yêu nhau à, gần 3 năm sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm thứ nhất à, là gia đình ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi cũng hoang mang đúng không hoang mang em cũng hứa nhiều lắm chứ nói chung là cũng việc bé cũng đi làm ừ. một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp cũng quay về với nghề hát à ừ nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà ừ. do tác động của nhiều phía ừ. nhưng mà cái đó là từ từ phía khác dạ. nhưng mà có khi nào chia tay vì em bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin thì à, đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi thì quen nhau cũng à, hơn năm thì anh cũng sợ em khổ quá hai đứa mình làm bạn là được rồi ừ. em có đồng ý không dạ không em uh, có một cái niềm tin rất là lớn ở ở chồng em vì uh, em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê ừ. với nghề hát chia tay được mấy ngày em chia tay 30 ờ, tháng 4 ừ. rồi sáng 2 tháng 5 quen lại thì đó tại vì 30 tháng 4 một năm em bắt đi hát đúng không <laughs> em đi show đi hát thôi sẵn vậy chia tay luôn đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi ừ. chị có biết quay trở lại đó tôi biết quá mà trước đó là em đã gồng mình rồi nói thôi kỳ này là phải cố gắng không được biết không được yếu lòng không được ừ, mềm lòng nữa ừ. cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết mình ừ. coi như là giải câm giải điếc luôn nó không phải là mùng một tết mùng một hay là 30 tết á chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng một ông tưởng chia tay hai năm ông tưởng mặc định dạ đó tụi em chia tay nhau tới hai năm lận em chia tay từ đêm 30 tết qua tới mùng hai tết mới quay quen lại <laughs> nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu <laughs> xong rồi bỏ đi hai ngày không liên liên lạc gì luôn có nghĩa là ông tự nói rồi ông tự diễn giải rồi dạ. ông tự tự hào không dạ, phải chị tại vì <laughs> trước đó là bé này vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm lý do tại sao chia tay đòi có chia phải tay là đào hoa đòi chia dạ, tay với rồi. em em tức mà chị chia tay tại vì em đào hoa nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em nhiều lắm anh kêu fan nữ cứ mò à. mò mò tới nhưng mà ổng có chủ động ổng có đáp ổng cũng trả lời với người ta nữa moment tới là em chặn zalo em chặn facebook em chặn hết lấy zalo của em chặn liền xóa kết bạn chặn luôn đó làm trước đánh phủ đầu trước liền nhưng mà em về em cũng gây ổng là xong về bắt đầu mình giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân đồ đúng, đúng không chị. dạ chia tay lâu không dạ cũng ờ, hai ba ngày chia cho vui vậy thôi chứ chia gì chia tới hai ba ngày bên đây chia là chia dằn mặt bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt ờ, lại thôi thật ra cái ừ. đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió không có biến cố gì đâu nó là những cái gợn nhẹ thôi bây giờ tụi em đã đã vượt qua được rồi dạ. dạ. đó bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi có em bé 3 tháng rồi thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi <laughs> coi như đại hội dạch mặt đó những tật, xấu những thói hư tật xấu nào còn tồn tại mình nói ra để mình mong muốn chồng mình vợ mình thay đổi để gia đình mình hạnh phúc hơn anh nghĩ là bắt đầu từ em đi người phụ nữ chịu dạ. nhiều khó khăn chịu nhiều sóng gió chịu chịu nhiều sự chia tay yeah. Dạ. dài ngày không chịu nhiều chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á là tại à, vì chồng à. mình đào quá quá nhưng mà à, giờ đó. bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì đâu có nói được dạ. tự ghen thôi rồi đó bây giờ nè anh này có tật xấu gì chồng em thì nhiều tật xấu lắm nhất là ở dơ cười gì ông Thôi, ông, ông, ông, à. <laughs> ông, ông mắc cười không ở dơ đâu đàn à. ông á, là hết 80% là bà vợ miệng nói ra cái là ở dơ này bề bộn nè bê bối nè cậu thả nè đó rồi dạ. vậy là hên quá vậy là không phải có mình anh ừ. không nhiều rồi ở dơ nè em năn nỉ đi tắm mà như con em vậy á buổi sáng là dậy tắm kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á đó là không chịu tắm quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần tiết kiệm nước cho gia đình không và cho xã chị ở dơ sống lâu chị ơi <laughs> thì đó thấy chưa như nào một hai ngày không tắm luôn lâu lâu cũng có nữa <laughs> em giặt đồ em phát hiện em hỏi thì kêu tắm rồi xạo tắm rồi sao không thấy áo quần ờ mặc lại trời ơi trời trời ơi trời lòi tiếng huế luôn rồi kìa dạ. người ta bức xúc dữ lắm ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó <laughs> rồi sao nữa sao nữa có cái tật gì nữa không hay là quên hay quên lắm thí dụ như em nhờ ờ, tối nay ờ, em tan ca là 5 giờ rưỡi anh lên anh chở em nha sáu rưỡi gọi điện ủa anh anh đang ở đâu vậy anh đang ở nhà quên vợ. trời luôn. ơi quên luôn chị thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị trời ơi chứ sao nữa xin lỗi liên tục luôn bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử em đẻ thì em không có quản lý ổng được còn bình thường em đi theo là <laughs> như là ô sinh vậy á dạ. tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó ừ đó. có khi mất luôn nữa ừ. dạ vợ mà còn quên nữa ủng hộ chị độ rồi có nóng tính không nè có nóng tính không dạ cọc lắm chị cọc tính bình thường rất là vô tư và hiền hậu thánh thiện lắm rất là hài hước đúng rồi dễ thương mà nhưng khi mà chuyện vô là rất là dạ, tính, rất là đúng không nhà ừ. em là làm giàu cho dây chai dữ lắm hay đập đồ dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím trời ơi sao mà chi phí quá vậy tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu á trời ơi nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó Ô, ờ, trời ơi trời tại bàn phím em mua tại vì em là xài là em hay là dân chơi game à. cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à mà thường em giận vấn đề gì mà em đập cũng ghen, là ghen cũng là ghen là cái kiểu mà cứ cứ thấy người ta nhắn tin là quy là quy chụp là ghen mà nói hoài à rồi có kiểu nữa im lặng chẳng này kể thật xấu của cô ấy không này đúng rồi đó im lặng lắm chị tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không à, giận cái gì nè buồn cái gì buồn chuyện gia đình buồn chuyện em hay là à. buồn chuyện gì cũng không chịu nói à. mà cái tính em nóng nữa cái gì mà bị cái gì là phải giải, quyết, phải giải liền. quyết liền đó. chứ không có để hoàng mai bực bội lắm Đúng đó rồi. có gì nữa soi em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á xuống bả chê thiệt luôn chị nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị chê nhỏ tự kỷ luôn á chê tự kỷ luôn chị tủi thân lắm chị ừ. nè nha hôm nay ông hát bể hai chỗ nha không ai biết hát thôi lộn lời nữa rồi ha hát sai lời ha quên lời cái đó là tao quan tâm sâu sát à, và góp ý nhưng mà nhưng mà nhưng mà góp ý nhưng mà cái cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn tỷ ơi nó ít hơn tỷ lệ chê nghĩa là góp ý không đúng lúc đúng thời điểm đúng không đúng rồi bây giờ mình thay đổi thôi ừ. xuống là đăng lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi trời ơi chồng ơi chồng mắt hay quá nó giọng chồng ngọt ngào á mà anh ơi như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời <laughs> cái này đó dạ. nói, thế chưa em đã nói rồi lo học lời đi không chỉ cứ chơi game hoài đó ví dụ chị dân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy vậy ha không bao giờ có nha chị Chết hết luôn rồi hả? Không có hôn nữa hả? Không lãng mạn Không hả? bao giờ lãng mạn được chị Thiệt Ngày xưa hả? Em lúc nào em cũng nào cũng hay bắt đầu suy nghĩ nha Lên mạng học quá chị câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ Nổi da gà chị Bị nổi da gà Thiệt Rồi hả? Đi mua quà nha Trời hôm nay mua vậy? Tốn tiền Không mặc Mua hai cái đầm Không mặc Trời riết nóng luôn Lấy đầm ra cắt luôn chị Vậy đó Tính hả? Em, nghe nóng mà Thấy hai vợ không có bếp xài bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà trời ơi mua cái bếp chi vậy nhà có bếp lửa rồi mượn người ta cũng được <laughs> em không muốn giờ em thay đổi gì thì đó trong rồi. những cái điều mà em kể ra cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt à. lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết tức là anh đó. khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó em phải nói cụ thể vậy đó khi anh lãng mạn hãy hãy hưởng thụ đi đừng có bị mọc ốc ờ, thưởng không chịu hưởng thụ chị à. thiệt còn em em muốn chồng thay đổi gì em muốn chồng là bớt ở dơ <laughs> lại bớt bớt chơi game lại muốn hai điều đó thôi dạ Thì kể cho nghe mới giống cái vụ bếp á anh tuấn anh nhà chị á ông mua về cho chị những cái bếp nướng á dạ. dạ. chị cũng trời ơi trời ơi ông xã ôi em cần này dữ lắm luôn nướng này ngon lắm luôn nè này kia ôi thích quá à <laughs> mình chưa kịp cái gì hết trơn á qua ngày hôm sau không mua thêm hai cái nữa trời đất ơi kiểu mình mình khét mình khét đó hiểu nó mua thêm hai cái nữa rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi nhà mình cũng có hai cái trước rồi á nghĩa là mua rồi mà không nhớ hết thảy là năm sáu cái á xong phải đem đem đi cho cho mọi người này cái nọ để lâu nó cũng hư không mà thì mà theo kiểu mà chồng chồng chị em có khi em cũng vậy luôn á tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ đó không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà là cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền tiền thì luôn thông qua thông qua câu chuyện này chị mới nói một số mình không thể nào không không lãng mạn với chồng được mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được tại vì cái người đàn ông á khi mà những cái gì họ làm được họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình cái đó yeah. Dạ. thực sự là như vậy sau đó đến cha mẹ mình nếu có con thì sẽ là con rồi đến bạn bè bạn bè là sau cùng á ngược lại đó quỳnh vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn thì em phải thông cảm cái điều đó qua một năm sau bắt đầu á em mở lại cái số này á em mở lại cái số này trên youtube cho vợ coi nó nè vợ đúng năm rồi ha bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi ừ. vợ làm ơn á vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi em hiểu ý chị dạ, không hiểu, dạ là hiểu. ok dạ. rồi có à. một cái, cái, cái, cái kinh nghiệm liền kỷ niệm kinh nghiệm liền kinh nghiệm ừ. liền với tất cả những ừ. kinh nghiệm của chị Vân vừa chia sẻ anh hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống thường ngày và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui à, cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ à, dạ, cảm ơn nghe. em tên là ngô minh thiện hiện nay em à, là quản lý một nhà sách à, em 30 tuổi rồi. Còn em? Dạ chào giờ anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và khán giả. Em tên là Trần Lâm Thanh Thủy, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu. À, chồng hơn vợ là 7 tuổi. Dạ. <laughs> Đến nhau bao lâu rồi? Dạ lấy nhau được 2 à, năm. 2 năm. 2 năm. Dạ. Lúc đó Thủy nhiêu tuổi thì? Dạ lúc đó là mới 21 tuổi. 21 à. tuổi quen nhau bao lâu? Dạ, dạ quen, dạ, quen năm rưỡi. Năm rưỡi. <laughs> Ừ vậy là quen lúc đó 19 tuổi mấy đúng không tuổi rưỡi 19 tuổi rưỡi chà dạ. vậy thì à, em và vợ em gặp nhau trong trường hợp nào ừ, cô này đi mua sách à, lúc đó ở lúc đó bán sách chưa dạ lúc đó thì em làm ở chi nhánh thì vợ em à, là làm một cái quầy game ở trên trên lầu à. thì à, vô tình thì bữa đó là em mới về quản lý chi nhánh đó thì em thấy vợ em tới mà không có chào hỏi ai hết ừ. hai ngày sau thì cô đó lại tới ừ. không có à, chào hỏi nữa không chào hỏi nữa <laughs> bực mình bực mình thì lên ờ, không lau dọn gì hết rồi lên mở đèn mở máy lạnh tùm lum thì kia em mới la à. la lúc đó là sao em thấy lúc đó thì em cũng thấy ờ, ghét lắm bực bội lắm nhưng mà mình suy nghĩ tại vì đây cũng là quản lý cho nên mà thôi chấp nhận âm thầm mình cứ làm đi nhưng mà trong lòng mình ghét lắm tìm cách trả thù sao dạ. sai mà đúng không sao dạ. ủa nhưng mà tại sao em không chào ổng nha dạ tại vì à, lúc đầu là trước khi ổng về là có một cái à, ông giám đốc đó cũng là lớn tuổi rồi em nể cái người đó em rất là quý người đó nên là anh này về thì em thấy à, giống như dạng còn mới quá nhiều khi em không có phục quá không có nể nên là em không có không, không có làm chào chào sau đó em có đài của không dạ không em ra em nhắc nhở rồi em chỉ làm này nọ rồi xong rồi thôi chứ không có đợi. không có nhắc đâu tại vì hồi đó em làm bên chi nhánh kia theo thói quen là phải mở hết tất cả các máy lên rồi bắt đầu mới làm vệ sinh ừ. ổng ừ. ở đâu lù lù lù lù đi lên trên cầu thang á lúc đó cái tướng của ổng nó ốm nhôm nhắc rồi mà mặc áo xanh mà em nghĩ giống như là bảo vệ vậy á không không không có giống như ra dáng quản lý nó nhìn lú lắm cái bắt đầu ổng la em nói ờ, em á em đi lên đây hả em không muốn chào hỏi ai hết trơn á ủa mà hả cái nhà sách này hả quy luật là phải làm hết vệ sinh xong rồi em mới được mở máy lên em có biết là cái điều đó không? cái em mới nói là à, em không có biết anh rồi bắt đầu em mới âm thầm làm trong lòng em rất là bực bội lắm ừ. ghét lắm rồi tới ghét. bao lâu thì em mới phục ông này dạ tôi nghĩa là xong rồi à, chiều cái chị kia lên thì à, em mới nói chị đó là anh này ảnh khó chịu quá ở nhà chắc vợ con chắc là hả khổ lắm cái chị đó mới nói là chưa có vợ à, bồ còn chưa có nữa mà cái bắt đầu chị cho em facebook thì em ừ. cũng tò mò thôi em chỉ muốn xem thông tin của ổng thôi chứ không muốn nói chuyện ổng mà không, ghét mà tại cái lúc mình la nào lỡ trớn thiệt <laughs> lỡ là la đứng đứng coi làm việc luôn rồi thôi mình im im mình đi xuống rồi. Ừ. rồi sao em vô facebook thấy gì chồng vô facebook thì thấy ờ, ổng chỉ ờ, chụp hình ổng không à chứ không có <laughs> chừa chụp hình gì hết á cái em đâu có muốn nói chuyện đâu tự nhiên nói chuyện với em trước thì tối về em coi cái thấy ờ thấy ủa ngông ờ, nhỏ nào bắn game kéo game lên lậu à <laughs> <laughs> thì cái uh, em mới chấp nhận rồi cái em mới hỏi ừ cái em mới nói này nọ cho vui cho cho chừng ghét nữa thôi tại cũng gặp nhau hoài à, kể từ đó là hết la dạ kể dạ. từ đó cũng hết hết à, biết kể từ đó gặp ổng là chào ổng luôn trong dạ. mở máy trước luôn trong <laughs> mở máy rồi sau đó sau đó ai là... là người cua ai dạ em em là người cua chồng em ủa lý do dạ phục tại ổng luôn phục ổng luôn là dạ, tại vì khi mà nói chuyện thì em cảm thấy là con người ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm ừ. là mình cần học hỏi ở ảnh rất là nhiều với lại một phần là ổng có hẹn em đi chơi một lần mà cái trong thời điểm đó cũng có một người tìm hiểu em luôn khi mà em đi với người đó em có cảm giác khác mà khi đi với chồng em lại có cảm giác khác cảm giác đi với chồng em là nó có một cảm giác rất là gia đình nữa với lại ổng quan tâm em vì hoàn cảnh em là ba mẹ chia tay sớm cho nên là em cảm thấy cái việc đó được bù đắp à tức là à. vừa thấy ở đây một người cha vừa thấy một người chồng vừa thấy một người bạn vừa ừ. thấy một người yêu đúng không một người bảo vệ cho mình ừ hay quá ai là người đòi cưới <laughs> cuối cùng thì ai là người đòi cưới à, cái à, lúc đó thì cùng quen cái một thời một thời gian rồi thì cái em cũng có nói nhà em biết thì có dắt về dưới nhà cho ba mẹ biết mặt ừ. lúc đó thì em cũng bảy em tám rồi cái em cái em à, ba mẹ cũng định hướng là nếu công việc ổn định thì học hành xong hết rồi thì cưới vợ cưới vợ ừ. thì à, mà lúc đó vợ em thì cũng còn dướng học cái mấy mới xong À, nhưng mà em cũng nói là không có gì hết thì cứ cưới bình thường thôi thì à, vợ học thì vợ học cưới thì cưới không có ảnh hưởng gì ừ. em còn động viên vợ đi học thì à, mà về thì nhà thấy vợ em cái gì cũng biết nấu ăn biết gì nọ thì nhà em thì khoái chứ nhà em không có phong kiến nữa <laughs> nên cũng ok con dâu ai dắt về cũng chấp nhận hết Nguyễn con Nguyễn giờ dắt về nhiều không dạ không dắt về không có nhiều ý, ý, ý, ý là ba mẹ dễ dạ ờ ai biết tại ai biết tưởng là trước đó dẫn về mấy chục cô rồi rồi sao sau khi dẫn về rồi là ờ, là cưới luôn dạ một năm rưỡi sau á tìm hiểu rồi mới cưới ừ. nè và sau khi cưới về rồi cô bé này phát hiện anh ấy có gì xấu xí không dạ tính xấu của ảnh là rất là lề mề em ví dụ như là đi làm về đi thì em mới nói là anh ơi nhà có cái bóng đèn bị hư kìa cái uh, bắt đầu ổng uh, đi vô trong nhà nhà tắm ông có bóng đèn bị hư cái ông bắt đầu nghiên cứu nói à, bóng đèn này hư ở đâu cái đường dây nào mà dẫn tới để bóng đèn hư rồi vậy thì mình phải mua bóng đèn ở đâu cho hợp lý rồi tới tối luôn đó, rồi ông suy nghĩ đến tối luôn à, ông ổng làm ổng như ổng quên ăn rồi em phải nhắc hoài luôn em nói là anh ơi em đói bụng lắm rồi đó anh nha anh, anh đừng có sữa nữa anh ngưng tay anh tắm đi rồi xíu sữa không công việc anh mà làm cái gì là anh phải làm cho nó xong rồi mới lúc đó mới ăn cơm cái đợi hoài là em cọc lên nữa bắt đầu hai chồng đi lộn không phải tại mình muốn sửa cho nó xong rồi, rồi khỏi để ngày mai mới công rồi mà vợ kia hối hối cái nói để, từ từ từ từ từ mình sửa cho xong rửa mà từ trưa đầu hôn cho tới cuối giờ đêm mà phải hối thôi chứ có cái bóng đèn thôi mà lâu dữ vậy phân tích đồ này kia nọ mới đi chịu đi sửa anh nói nghe nè em ờ, lấy vợ trẻ như vậy thì có khó khăn gì không dạ, vợ em thì còn ít lắm hay ghen không ghen ghen ghen thầy luôn ghen, thầy luôn á à. ghen chị mây xuống nước luôn đúng không chồng em làm gì mà em phải ghen đúng rồi trong dạ. ba, ba nhà trong nhà sách thì dạ, những đúng nhiều nhân viên toàn là nữ mà mặc áo dài dáng thước tha rồi sao em ghen dữ lắm nhưng khi ông trao đổi hay gì gì ví dụ khuất mặt em thì không sao nhưng mà bữa đó mà em đi lại chơi thì em thấy là em bực lắm với lại á ví dụ như mà em nói với ổng á là khi nào mà có cái cô nào mà không có ai đưa về á anh có thấy anh cũng đừng đưa về nha anh đưa về em không chịu đâu ghét lắm nhưng mà có đưa chưa không dám không dám dạ, đưa về á luôn không có đưa về mà có lén lén đưa đi không dạ không không có mà vợ em khi tới chỗ làm em làm dắt đi văn phòng ngồi trả liền chứ không có để dưới <laughs> nói nghe nè em có em bé rồi đúng không dạ em ở nhà thường xuyên đúng không dạ đúng rồi có khi nào mà bị ghen mà ghen tư tưởng không dạ có lúc đó em ghen gần như là bị trầm cảm luôn á phải không em khóc miết rồi với lại nhiều khi em nói chuyện một mình á nói chuyện mình luôn dạ mà ghen sao tức nghĩa là vừa bực ờ, vừa đang buồn chuyện bên gia đình của bên chồng với lại ờ, một phần là ghen là tại vì ờ, công việc của chồng em mà làm 8 giờ làm tới 10 rưỡi tối mới về trong khoảng thời gian đó đó mẹ em cũng buôn bán còn ba mẹ chồng ở dưới bến tre lần không có thời gian lên vì phải chăm em bé của anh chị hai á ừ. thì đó chỉ còn một mình em thôi lúc đó là em cảm thấy tủi lắm thì em biết là vợ em có chịu cực kỳ khổ này là mình biết chứ không biết thì khi vợ em gan thì em cũng giải hết nhắn tin hết nói hay là điện thoại nói là em tin anh chứ gan vậy anh làm kiếm tiền về cho vợ cho con chứ anh đâu có lại đi làm bậy làm bại đâu em cứ gan tối ngày rồi còn vụ ba mẹ em thì thương vợ em chứ không có gì ừ. khi về nhà ba mẹ em còn không cho vợ em đụng vô làm mà mà tại bên anh hai em thì cả ít người thì tất nhiên ba mẹ phải coi rồi thì cũng không có thời gian lên thì có ba với cô lên à mẹ em cũng điện lên mẹ nói không có gì đâu mẹ cũng thương con con này cũng là con chứ đâu có phân biệt đứa nào với đứa nào đâu ừ đó thì em cũng giải thích vợ em hoài nay cũng đỡ đỡ được chút đỡ đỡ rồi ha dạ dạ cũng đỡ, đỡ ghen đỡ, chưa đỡ, đỡ đỡ rồi cũng đỡ ghen rồi tật xấu của vợ em là gì thì đó tật xấu vợ em là hay ghen ghen rồi có ganh không có có có luôn á tự thú luôn hả ganh sao dạ em hôm nay em thú nhận luôn là em cũng có hơi ờ, ganh tị với lại ờ, chị, ờ, chị dâu của em ừ. lúc nào cũng suy nghĩ là khi mà đẻ em bé ra thì bà nội lúc nào cũng phải gần gũi con em mà từ khi em đẻ ra đến bây giờ thì bà nội chưa bao giờ lên hết chưa ừ. bao giờ chỉ có là gọi điện thoại hỏi thăm thôi ừ. toàn là vợ chồng em ờ, bồng bé về dưới không à bây giờ sao ta em bé gái này á là còn nít quá hiểu không vậy tại sao bữa nãy là nó có hỏi là có ganh không dạ. là vì lý do tại cái bản chất của con nít là ganh đó giống như mình có mấy đứa con á thì là đứa này nó sẽ ganh đứa kia là cho đồ chơi đứa này là phải có đồ à, chơi đứa kia mẹ, đó thì à, thực ra các cụ ở dưới quê á, thường là đặt nặng cái tình cảm vào con trai trưởng hầu như nha chứ không phải là tuyệt đối đó và đúng thời điểm mà em sanh cũng là lúc là bà phải lo ở dưới canh con cho chị hai rồi chưa lên đây được để mà thăm đó thực ra em cũng không cần bà phải lên để mà chăm nom con của em đúng không mà em chỉ muốn là bà dành cái tình cảm cho cái đứa cháu để chứng minh là ở ờ, bà vẫn bà cũng thương thương cháu tức là thương con của em giống như là con của anh hai chị hai vậy đó yeah. Dạ. cái điều em muốn chỉ là như vậy thôi đúng không thì uh, nếu như là bác gái mà có xem qua cái cái cái tập này thì bác gái sẽ hiểu được là dạ. cái mong muốn mà của uh, hai vợ chồng bạn này thì uh, bác gái uh, dành một chút thời gian bác gái lên đây một hai ngày để uh, chơi với cháu để cho nhà cửa vui vẻ um, vui đúng không là vui liền luôn còn uh, bạn chồng hơn bạn này 7 năm á cố gắng chăm sóc bạn chia sẻ với bạn chúc Đó, vâng, các bạn hạnh phúc nhé. Em tên là Vũ Văn Tuyền à, Em đến từ ờ, thành phố Pleiku Năm nay à, em 28 tuổi Tuyền không? Ừ. Dạ, dạ. Ừ. Em còn... À, là một nông dân Nông dân? Dạ, dạ. còn đây là em à, Xin chào cô Hồng Vân với anh Quốc Thuận à, Em tên là chị. Lý Thị Phượng ừ. à, Năm nay em 30 à, tuổi Nghề nghiệp của em là kế toán Và giờ cũng sắp là một nông dân <laughs> Sắp là một nông dân Có nghĩa là về Pleiku luôn Dạ Tức là về phụ phụ công việc yeah. Dạ. đi à, Tuyền, Tuyền đó Tuyền là nông dân Nhưng mà là <laughs> À, nông dân về à. ngành nghề nào? Dạ em ờ, nuôi ong, ờ, bán ong giống cho cho bà con. Ừ. À. chơi đó giờ bị ông đánh chưa? dạ nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em ờ, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán xong mà ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh à, ảnh à, cùng nhóm với em xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình em thấy ảnh xấu quá <laughs> hồi đó anh xấu lắm ảnh à, mặc cái quần ngắn ngủn mà mà cái áo thì rộng thùng thình mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay rồi sau đó em cũng có ấn tượng rồi à, sau đó ảnh à, xin à, số điện thoại của lớp trưởng rồi cũng nhắn à, nhắn qua nhắn lại xong rồi đi chơi <laughs> thực ra là do lớp trưởng khích <laughs> nên em à, tán thử nếu à. mà đổ thì ờ, đi nhậu nhưng mà không đổ thì phải ờ, dẫn anh ấy đi nhậu nhưng à. mà cuối cùng là đổ <laughs> và được một bữa nhậu à. <laughs> được vợ luôn vừa được nhậu vừa được vợ à. vừa được tiếng nữa chứ đúng không và bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau một năm sau đó là tụi em yêu nhau và năm đó là năm 2010 sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ông lập nghiệp ở đó thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới à. yeah. Ừ. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi ừ. Em à, quen 7 năm Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? À, tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn cho nên là em cũng hay giận hay à, hay đòi chia tay trục trặc lắm nói chung à, bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn <laughs> chỉ là ờ, ôm bên ngoài thôi nhưng mà cứ bắt đầu em ờ, sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về hoặc là em ờ, về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là là, là chết ba mẹ em mắng chết la chết ừ. em bảo chứ trời ơi ở sài gòn nóng quá sao mà trứng nó tự nở được <laughs> chắc là không có đâu vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó, nó chậm như vậy được đâu à. bắt em mua qua thử thử xong cái không có gì hết rồi ờ, em an ủi xong hai đứa lại uh, ôm nữa ôm lần nữa rồi một tháng sau lại uh, <laughs> lại chậm lại chậm lại coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi <laughs> thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm mà em ừ. cũng sợ tại vì nhà em không có ai như thế hết ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì ờ, sợ ba mẹ thất vọng bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn dạ đến ngày đám hỏi ừ rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không <laughs> dạ cũng bình thường cái ngày bình thường sao ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi đúng chưa dạ, dạ. sau đám hỏi sau sau, sau đám hỏi mới vượt <laughs> cứ coi như là hôm sau hôn nhân đi tức là Lúc đấy, sau ờ, em thấy ờ, mặt ba mẹ vợ có vẻ ờ, thoải mái <laughs> tin tưởng rồi em mới dám à. đả động đến chuyện đấy à, sau khi đám cưới về thì có những cái thật xấu gì cái loại ra thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền ừ. hiền cực kỳ hiền em chưa thấy ai hiền như vậy em nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng ừ. ai nói gì cũng cười ừ. mà đến một hôm ờ, em ờ, có nhắn tin chúc tết với bạn gái cũ ừ. Ờ, thì nhắn tin chúc tết vậy thôi bây giờ mà ra gà em vẫn còn nổi đây ừ, sao sao sao <laughs> phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ đáng sợ đáng sợ như nào mà đáng sức sợ? Uh, sức phá hủy còn hơn người sắp nữa ừ. em phá hết tất cả uh, những cái vật gì có thể cầm được trời ơi có như ai tàng ra đó hả dạ, chỉ mỗi nhắn tin ờ, chúc em và gia đình ăn tết vui vẻ sao em biết được hay vậy ừ, dạ không cũng tình cờ thôi em cũng tin tưởng lắm chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy cũng không có kiểm soát xong rồi cái cũng ờ, giống như là mình mình linh cảm được á xong rồi ờ, ảnh nhắn tin ờ, cho người yêu cũ của ảnh vậy cái em cũng buồn em bảo chứ sơ bữa giờ kêu lại không không liên lạc gì nữa hết rồi mà giờ còn nhắn tin chúc tết thế này thế kia cũng sụm xong em nói cơn tâm bệnh <laughs> em ờ, đánh rồi đấy chị <laughs> đánh luôn rồi đánh luôn á hả dạ, đánh rồi. rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ em thấy vợ em có cái tật xấu là là ném đồ như vậy à. là em đi mua toàn đồ gốm xứ toàn đồ mắc tiền dạ em à. về em uh, ăn cơm cũng ờ, chỉ nhìn cái cái chén thôi là đã thấy no rồi từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn chỉ ném cái can nhựa thôi nghĩa là giận mà vẫn còn lý trí đúng dạ. không đấy còn tật xấu trong em ảnh hồi yêu thì anh cũng ờ, chiều chuộng em lắm nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi <laughs> với lại ờ, cũng nóng tính lắm trong công việc em mà làm sai cái gì cái ờ, chu cha anh nhăn anh nổi cơn lên anh cũng dữ lắm chỉ là công việc nóng đó. tính <laughs> rồi cũng nhăn nhó em ừ. em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi thì ừ. vợ em cũng có cãi vẽ nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, oh, yeah. ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con rồi? à, em nuôi ờ, rắn chăn tắc kè kỳ đà quạ đen cả à, chim cú cú mèo rùa anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi anh năng này anh mua về anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà con ừ. gà nó nó nó nó liền lại được cái chân à. cái anh nuôi nó lớn xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được cái anh lại năng đi anh mua anh đem về anh nuôi giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật ồ vậy đó hả nhưng mà em em nuôi chơi vậy thôi chứ em có dạ em nuôi xong rồi em bán thả xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm <laughs> người ta lại bán lại cho em <laughs> dạ. có lần em ờ, nuôi một cặp bồ câu nó em thương hay là thương luôn em ờ, thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về cái ờ, em đi ong đi đi lên trại về cái Ừ, vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn em ăn ngon ơi là ngon luôn vì vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon ừ. xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết xong ờ, vợ em bảo là ngon không anh bảo ngon bảo bồ câu của anh ấy <laughs> rồi, uh em bỏ lên phòng em uh, ngủ vậy Ủa, nhưng mà tại sao vậy mà em em làm thịt bồ câu vậy ảnh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào xong nó vào nhà em nó bị tùm lum tà la hết em dọn mệt quá em nhăn ảnh em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu xong rồi cái uh, em mới uh, xử luôn con chuyện con tắm con cám à? em, em, em, em buồn cả tháng trời luôn bị dạ. ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim rồi bây giờ em vẫn còn mua thì lại em à, cũng uh, thuyết phục vợ em nói vợ em là mấy con này nó tội lắm mình nuôi nó rồi mình uh, giúp nó mà nuôi con này là có những cái này thích này cái kia thích này con chăn nó tội lắm nuôi con chăn là sau này uh, nó chơi với mình nó hiền lắm không có sao đâu hoặc là ờ, như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt em về em có bảo là ừ, em ơi có cái đàn heo uh, kia tội lắm <laughs> chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo để về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn Chị <laughs> giờ mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bất nóng một chút Trong công việc thì à, không biết gì thì ảnh chỉ chứ còn á đừng có mắng <laughs> có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không có chuyện gì góp ý ừ. Ờ, là chỉ công việc thôi ạ chứ trong gia đình em giống em em là một chú cún à, <laughs> chú cuốn không chú cuốn dễ rồi còn em mong muốn vợ thay đổi gì em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi hai vợ chồng em rồi uh, mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con uh, hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú <laughs> để em nuôi con ừ. bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế không bao giờ bị thiêu rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho cho cho cho cho cho bé bú chỉ có dùng sữa công thức thôi thì ừ. Ờ, bé nhà em nó hơi ờ, còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì uh, vợ em lại bị sốt xuất huyết thế là hai bố con phải cai sữa à, ừ, à con cai sữa chỉ có, con ờ, con con em phải cai sữa lúc đấy bé mới được 7 tháng đấy à. Ừ, em em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa uh, miệt mài đứa thứ hai thì uh, vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút ừ, sao vậy sao vậy em em cũng uh, sợ ít sữa sợ không đủ cho bé bú tại bé cũng nhỏ mà ít lên cân lắm nên em cũng lo thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là mà thôi mua sữa thêm cho nó bú đi Cái là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì dạ thực ra cái vấn đề nuôi con á sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á nó không phải là vấn đề quyết định đó em cho nên là em đừng quan niệm là ờ vì cái đó mà con em còi cọc nhưng mà tuy nhiên vậy nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất yeah. Dạ. chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng yeah. Dạ. đó như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt yeah. Dạ. chứ còn nếu em mà ở pleiku mà không khí mát mẻ rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ dạ yeah. bởi vậy ừ. em cũng ờ, <laughs> rút kinh nghiệm đứa sau đúng yeah. rồi yeah. em uh, hy vọng điều đấy vì ừ thôi thế vâng. ờ, chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha dạ, dạ. Ừ. À, chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai dạ. xuất dạ. hiện trong gia đình à, <laughs> dạ cảm ơn anh chị